À, em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Long Hồ Long Hồ Vĩnh Long á hả? Dạ Em sinh ra ở Cái Bè Tiền Giang Dạ, em lớn lên là ở An Giang và hiện tại đang sinh sống ở An Giang An Giang là ở tại thành phố Long Xuyên hay là ở đâu? Dạ, gần thành phố Long Xuyên anh Em làm nghề gì? Trước đó thì em ờ, có học ờ, tài chính ngân hàng Nhưng sau khi em học xong rồi em nói ờ, đi làm á, lúc em đi làm á Em cái cảm thấy nhận được là vài tháng là em có muốn đuổi giám đốc, tuyển giám đốc mới Cái nó không phù hợp với công việc á cái thôi em về em làm nông học xong tài chính ngân hàng xong về làm nông giờ tức là em làm ruộng ở dưới quê đó hả dạ em à, thì à, làm ruộng em làm vườn làm ruộng vườn trồng được cái gì à, nhà thì trồng lúa à, trồng sầu riêng bưởi da xanh ổi rồi đó tất cả các à, thứ rồi vậy bây giờ xin mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân mình nè À, lời đầu tiên em xin kính chào à, quý vị khán giả tại trường quay, à, chào chị Nam Thư, anh Quyền Linh. À, em tên là Quỳnh Lê Thùy Linh, à, năm nay em 31 tuổi, hiện à, em đang sinh sống và làm việc tại An Giang luôn ạ. Dạ hiện giờ em đang làm trợ lý dự án. Ủa em ơi, ở An Giang là em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở tại Long Xuyên luôn anh. Rất hợp lý đó ta nói về một chút ưu điểm và khuyết điểm đi à, bạn gái ưu điểm của em á là à, em thích nấu ăn lâu lâu thì em suy nghĩ là những cái món ăn à, nó lạ lạ nó độc độc à, thì em thực hiện luôn còn bạn trai còn cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì dạ em xin trình bày điểm mạnh của em là em có thể sống độc lập được em có thể làm tất cả công việc nội trợ được em có thể làm những công việc mà tính sáng tạo đó anh còn làm mới giống như bạn kia là thích nấu ăn là chế, chế ra là tạo ra những món ăn mới này kia đó hả không em mà công việc thôi còn nấu ăn thì là thì thí dụ gì dạ, đó dạ. em trồng được bao nhiêu à, lúa nhà em canh tác được 6 hecta đất nông nghiệp wow ở thành phố tôi có 50 mươi mét rồi tôi muốn chết luôn rồi em có khuyết điểm gì không à, long hồ là em à, không thích thể hiện mình trước đám đông nhiều rất là nhát gái còn bạn gái có khuyết điểm gì không bạn gái dạ ờ, khuyết điểm của em á thì à, thứ nhất là về ngoại hình của em thì nó không có được à, xinh xắn như ờ, mấy bạn gái khác lắm em tự nhận mình là em không có mập em chỉ mụm mỉm đáng yêu mà thôi ờ đúng rồi ờ không sao cả dạ khi mà ngủ á em hay có cái tật xấu là hay lăn lộn á chị tới cái tướng em gì mà em lăn là còn ok mà em còn lộn nữa hả à, em, chỉ lăn qua lăn lại à, à thôi hết hồn hết hồn bạn trai mình à, mình ngủ trên giường mình có nằm yên chỗ không ta em không xác định được là em có lăn lộn hay không nhưng sáng bữa sau thì có lẽ là vị trí cũ không còn là cái vị trí em nằm ban đầu đầu hơn nữa nói chung là hai bên đứa lăn đứa lộn suốt thì cũng mệt lắm à bạn gái bạn uh, có mấy mối tình rồi em có được ba mối tình cái mối tình gần đây nhất mà cũng uh, chia tay cũng lâu rồi ạ bạn trai có mấy mối tình rồi em uh, thì trải qua một mối tình ạ à. quen nhau cũng được uh, hơn 4 năm bây giờ thì xấu nhưng mà lúc đó xấu hơn nữa bạn đi làm thì bạn thấy nhiều người đẹp hơn lý tưởng hơn hình mẫu đúng như bạn chọn em muốn tìm một à, nửa yêu thương của mình như thế nào dạ đối với em thì em không trọng quan trọng quá về ngoại hình em chỉ ờ, quan trọng nhất ở người phụ nữ đó là trung thủy em thì không xăm hình nhưng ờ, đối với phụ nữ xăm hình thì em cũng không ngại nhưng mà thật sự thì còn trẻ anh xăm hình thì da mình còn sức sống á thì rất là đẹp nhưng khi mà mình lớn tuổi khoảng từ tầm tuổi bốn mấy đến 50 mươi là da lúc đó lão quá thì nó sẽ xấu nên em nghĩ là không xăm sẽ tốt quan điểm cũng rất rõ ràng ha còn bạn nữ yêu cầu một cái người yêu của mình về cái ngoại hình thì như thế nào ốm cũng được mập cũng được nhưng mà nếu mà ốm thì đừng ốm quá nhìn sẽ như giống như số 10 vậy đó đừng có cái bụng to quá tại vì em cũng tròn bạn đó cũng tròn đôi khi á, là mình á, là có những cái hành động thân thiết á cái có thể là ôm chẳng hạn thì hai cái bụng nó sẽ bị dội lên nhau nó không có sát được để chị qua chị coi thử bụng sao Hỏi coi sao bụng vậy bụng ở đây ngon cũng tròn do được không em dạ anh quyền linh thấy cảm thấy là xứng với em là ờ, được <laughs> không em dễ thương á dễ thương đừng có sợ tròn bụng tròn bụng bự gì đàn ông bụng bự thì sang đàn bà bụng bự thì sao cũng sang như thường cũng anh sang như thường đúng rồi <laughs> thành ra đừng đừng có lo cái vụ bụng bự hay không Nhiều. về phong thủy á đúng rồi. rất là thoải mái phóng khoáng đúng rồi về phong thủy rất là uh, hoành tráng đúng rồi uh, tươi sáng của quan của đệ đó à rất là dễ thương tôi chịu đàn gái đó em chào chị đập tới ạ à. anh nhà anh còn anh trai em trai gì không dạ nhà em thì em còn thằng em trai nhỏ em 7 tuổi em em chị thấy được quan trọng là xấu mẫu đất nữa đàn gái không thích đàn trai cái tật xấu gì nhất em không có thích là cằn nhằn với nói chuyện úp úp mở mở anh em có thôi em trai em không thích là em không nói luôn à im luôn đúng không thấy chưa rồi có cái gì em ghét nhất ở đàn ông nữa không hói hói tí hói hói là mới dài mày không biết xác định là hói hay không hói ta hình như nó hói mà nó nó làm luôn hết hói luôn á tôi thấy là ok đàn trai cho thư hỏi cái ví dụ mình à, mình có có có thích sở thích à, nhậu nhạc đồ không ha tứ đô tường thì em à, không có không có tham gia vào nhưng thật sự thì chia sẻ thì em có nhậu và nhậu rất là nhiều nhậu là tức là tủ lượng nhiều chứ không phải là nhiều lần nhậu thích nhậu la cà vậy uống được nhiêu chai bia có thể uống được một kích rưỡi rượu uống được hai lít là đô mạnh á dữ dằn luôn á nhưng mà cái mức độ đi nhậu mình có thường xuyên không hay chiều giống chiều đi làm về đi làm lúa rồi vậy về rồi lái gai đồ tiệc tùng hay là có sự kiện hay có gì trong gia đình thì mà, hoặc là bạn bè hay là người thân mời thì mình mới nhậu chứ là nhậu nhiều thì cái công việc thì bỏ ai làm chị đúng rồi người ta nhậu đám vỗ đám cưới đám hỏi đám quải người ta nhậu thôi bảo đảm là bình là cai là ít nhậu yên tâm anh ơi cho em hỏi xíu là anh có hút thuốc không à à, cái này à, không hút thuốc nhỏ lớn giờ không dạ tại thuốc. em ghét hút thuốc dữ lắm bạn gái đi với ai vậy dạ em đi với lại mẹ cô và anh ạ à. dạ xin chào à, à, khán giả trường quay à, xin chào à, mc à, huệ linh à, vui vẻ đẹp trai mc nam thư à, rất là xinh đẹp dạ con cảm ơn cô nhìn thì à, hiện tại thì thấy cũng à, được em linh thì nó rất là giỏi nó rất là ham học hiện tại là nó được hai bằng rồi đó thạc sĩ nó muốn đi thêm tiến sĩ nữa như vậy cháu à, hồ có à, thể mà tiếp tục để cho con đường của ờ, em linh đó ờ, có được hay không dạ được ạ à. đó chị nói là rất bình thường thì muốn học thì cứ học nhưng bản thân con cũng phải học để phấn đấu cho cuộc sống công việc đồ này kia nếu em học nữa thì con ủng hộ nhiệm vụ của nó làm thì nó đi suốt một tuần lễ có thể nó đi hết là 6 ngày đó có khi thứ bảy chủ nhật nó có đi nữa à, như vậy thì con cảm thấy nó có khó khăn gì cho con không dạ con là không có thứ nhất là không quan trọng ngoại hình cũng không có quan trọng vấn đề công việc nhưng con đang cần một người phụ nữ là dù cho có thể đi làm ở đâu bất cứ à, yêu xa như thế nào hoặc là lập gia đình mà hai vợ chồng không có thể gặp nhau được nhưng vẫn phải trung thủy thí dụ con làm nông em nó đi làm việc vậy thì à, gia đình con với con có thấy nó có rắc rối gì cho con không dạ bản thân con thì con không ngại tại vì à, mỗi người mỗi công việc con nghĩ thì sau công việc thì vợ chồng gặp lại thì có vui hơn hay là xúm xích bên nhau thì mà nó không vui thì cũng vậy à nói chung ban ngày việc ai nấy làm miễn dạ. sao tối ngủ chung là được đúng không dạ cô ý thích của cô là muốn làm sao thí dụ như vậy đó thì à, chú rể thì cũng phải à, à thương vợ à, biết cha mẹ biết nói chung là đạo đức thật là tốt đó à, thấy ra đề ra nhiều quá phải không à, <laughs> con nói thật thì con con cũng làm làm con em mà có đi lấy chồng thì bản thân cô cô cũng phải kỳ vọng nghề rất là nhiều về con rể tại vì bởi vì người đó là quyết định là hạnh phúc của con của cô đến cả đời đó những là đòi hỏi là tất nhiên và tất yếu thôi không có gì là sai lầm hết rồi hay quá giỏi quá hay trả lời xuất sắc em trai đi với ai dạ em đi với mẹ với anh họ ạ à. à có mẹ nữa dạ con chào cô ạ em, em xin chào chương trình và chào MC Quyền Linh và Nam dạ. Thư Tam Tòng Tứ Đức đó là đương nhiên ai cũng mong muốn Nhưng mà đối với tôi chuyện đó quá xa xưa công việc làm ăn của con tôi sẽ ủng hộ tôi sẽ tạo điều kiện cho con bằng mọi tư cách tôi không mong muốn con tôi ưu đãi ưu ái tôi một cái gì chỉ biết tôi là một người mẹ chồng tôi là một người cha đó điều đó là tôi mong muốn nhất ốm cao dễ thương mập lùn quý phái đó là phe của tôi <laughs> tại vì nhà trai nói gì với nhà gái thế nào tôi là nhà trai tôi bước đó tôi xin có trách nhiệm với con chịu nếu hai đứa nhỏ thương nhau à, thương quá dễ thương quá nói chung là gia đình mình là ở dưới là vui rồi đó kéo rào luôn cho tụi nó gặp mặt về với an giang luôn anh chào em, em chào à, lần đầu gặp tiên đầu tiên anh gặp mặt thì anh có món quà tặng cho em thì em đến với chương trình thì em cũng có một cái món quà nhỏ tặng anh thì uh, em có thể mang cho anh được không ạ để cây xuống để cây xuống đi đeo đi đó, hai cái mặt sát nhau rồi hôn nhau bất ngờ đi được, anh có nghe anh cho em hỏi là anh ở Trà Sơn là anh ở xã nào ạ? Xã Vĩnh Khánh em Tại em cũng có đi công tác ca khúc đó Khi kết hôn xong á, em nghĩ là em sẽ sống ở đâu? Em em sống với ba mẹ, em gái và dì và bà Bà đang bệnh cho nên là nếu mà được á, thì là uh, em muốn uh, ở gần gần ngoài Long Xuyên Có thể phụ tiếp mẹ chăm sóc cho bà Thì em cũng đi làm nhiều, rồi em nói vậy thì anh rất là đồng ý nhưng mà em có ngại là khi tại vì công việc của anh thì anh phù hợp với đó anh về anh làm đó rồi thế nhiều anh đi ờ, sáng đi chiều về hoặc là đi hai ba bữa thì chổng rồi anh đi về thì em có ngại không thật sự là em cũng không có ngại cái chuyện đó miễn sao là ờ, mình mình quen nhau mình yêu nhau mình ờ, đã đã lựa chọn nhau thì mình nên tạo cho nhau cái lòng tin khi mà anh đi miễn anh không có làm gì sai với em là được rồi rồi để tay vào nút bấm đi các bạn bấm nút là chúng ta tiến xa hơn bấm nút là ta hẹn hò và đi đến hôn nhân chuẩn bị ba hai một hết thời gian hai bạn nắm tay nhau nào xin phép bác mình hôn à, em gái đi à anh dạ cho con xin ờ, phép được ờ, hôn em một cái ạ à. bác ủng hộ dạ con cảm ơn ạ yeah, chúc mừng hai bạn